thị trường tuần ờ, đầu tiên của năm nhâm dần 2022 như quý biết thì tuần qua thì thị trường diễn biến nó hơi bất ngờ à, cuộc họp giữa tuần của Fed thì có Fed thể hiện cái tư tưởng nó diều hâu hơn so với bình thường do vậy là à, cái cậu vàng đã bị chịu áp lực cái giảm giá khá là mạnh thị trường đã xuyên qua vùng hỗ trợ ở vùng quanh 1008 à, về sâu nhất đến vùng 14 780 trước khi đóng cửa 19 1792. Có thể nói là hỗ trợ ngắn hạn cậu vàng đã bị cái cái chen chen tăng giá ngắn hạn đã bị phá vỡ và cậu vàng sẽ bước vào cái nhịp điều chỉnh. Trước khi ờ, phân tích chi tiết à, kỹ thuật của cậu vàng thì tôi sẽ điểm qua thông tin. Như các bạn biết thì tuần qua thì tâm điểm của chúng ta chính là có thông tin là cuộc họp FOMC và GDP của Mỹ thì GDP của Mỹ rất là tốt nhé. À, GDP quý 4 của Mỹ thì đờ, theo các chuyên gia dự đoán là 5,3% nhưng thực tế thì nó đạt 6,9%. Còn cuộc họp FOMC thì nó có những điểm nhấn mạnh nhất định. Thứ nhất là Fed khẳng định là cái thị trường lao động đã diễn biến ờ, đạt đạt yêu cầu. À, các điều kiện thị trường đang hướng tới mục tiêu là tối đa hóa việc làm. FOMC đồng thuận là sẽ sớm tăng lãi suất và sẽ tăng ngay từ bắt đầu tháng 3. Cũng như Fed có nói đến việc là không loại trừ khả năng là sẽ tăng lãi suất trong bất cứ cuộc họp nào. Chúng ta biết là từ giờ đến cuối năm ờ, thì ờ, Fed sẽ có 7 cuộc họp nữa. Như vậy, số cuộc họp tối đa mà Fed có thể tăng được là 7 lần. Đó, nhiều hơn rất nhiều cái cuộc họp tháng 12 thì lúc đó dự kiến là Fed chỉ tăng lãi suất 3 lần. Nói chung là cái việc tăng lãi suất hiện nay đang là lãi suất mở, tức là Fed không nói cố định là sẽ tăng mấy lần trong năm 2022. Đây là một cái trường phái rất là diều hâu của Fed. À, bên cạnh đó thì Fed cũng có đề cập đến là việc là sẽ thảo luận về việc thu hẹp bảng cân đối kế toán trong hai cuộc họp sắp tới. Như vậy là cuộc họp tháng 3 và tháng 4 ờ, rất có thể Fed sẽ thỏa thuận đến việc thu hẹp bảng cân đối kế toán và có thể cuộc họp tháng 5. Đấy, cuộc họp tháng 3 và tháng 5 thì vào cuộc họp tháng 5 có thể công bố là việc bắt đầu bán trái phiếu ra để hút tiền về cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính đặc biệt là thị trường chứng khoán à, bên cạnh đó thì Fed cũng đang nhận thấy là cái lạm phát đang tồi tệ hơn dự kiến và cái PCE lãi lõi cũng tăng rất là mạnh có thể tiêu chung lại là cái quan điểm của Fed hiện nay là đang thể hiện nó khá là diều hâu và cứng rắn do vậy thì thị trường tài chính sẽ là thị trường bị ảnh hưởng mạnh nhất cậu vàng cũng sẽ bị ảnh hưởng cậu vàng hiện nay sẽ đã có hai lực là tác động lực kéo và lực đẩy nó ngược nhau nhé cái việc phép tăng lãi suất USD mạnh lên thì nó là lực đẩy giá vàng giảm xuống tuy nhiên cái việc lạm phát thì nó lại là lực nâng giá vàng lên do vậy cái diễn biến của cậu vàng có lẽ nó cũng ngắn hạn thì nó cũng sẽ chưa bứt phá ra ngoài cái cái khu vực tích lũy này mà nó sẽ cần một cái tác động mạnh hơn Bên cạnh đó thì chúng ta lưu ý nhé, cậu vàng còn một cái tác động mạnh nữa là từ tác động địa chính trị. Đây, chúng ta nhìn thấy đấy. À, hiện nay thì Nga và Ukraine thì đang khá là căng thẳng. Do vậy nếu tình trạng Nga và Ukraine đẩy lên căng thẳng hơn, thậm chí là có thể xảy ra một vài va chạm, khai chiến tại những cái khu vực nóng thì lúc đó giá vàng hoàn toàn có thể tăng vọt. Đấy. Do vậy thì ngắn hạn Cậu vàng chúng ta vẫn sẽ đi trong biên độ này thôi. Trước khi đi vào phân tích chi tiết cậu vàng thì tôi sẽ điểm qua thông tin tuần tới nhé. Thông tin tuần trước thì chúng ta biết rồi, tâm điểm là cuộc họp MC thì tôi vừa tóm tắt qua cái nội dung cuộc họp để chúng ta nắm được. Còn về tuần tới thì sao? Đây là tuần tới nhé. Tuần tới thì vào ngày 31 là thứ hai thì chúng ta không có thông tin gì. Do vậy cậu vàng sẽ biến động theo kỹ thuật thôi. Đấy à, điểm chú ý của nó chính là à, thành viên FOMC George phát biểu chắc nó cũng sẽ thể hiện cái tái khẳng định lại cái quan điểm của FOMC vào diễn ra vào đêm thứ tư tuần trước thôi vào ngày thứ ba thì chúng ta cũng có thông tin về ngân hàng trung ương Australia thôi cái này nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá mạnh chủ yếu ảnh hưởng đến đồng tiền giữa Australia trên USD thôi GDP Canada này đây vào tối ngày thứ ba chúng ta sẽ có là chỉ số PMI sản xuất IFN chỉ số này thì kỳ trước là 58,7 kỳ này dự kiến là 57,4 nó không thay đổi nhiều à, số việc làm à, mở cơ số việc làm mà các nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển dụng kỳ trước thì dự kiến là 10,56 triệu việc làm kỳ này dự kiến là 10,35 nói chung là vẫn trên 10 triệu việc làm à, mà các nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển dụng nó cho thấy cái cầu tuyển dụng rất là lớn Vào ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin về New Zealand thôi, thông tin về lãi suất này, thông tin về nói chung là lãi suất dự kiến không thay đổi. À, tâm điểm của ngày thứ tư thì chúng ta sẽ là cuộc họp của OPEC nhé, cuộc họp của OPEC dự kiến diễn ra cả ngày vào ngày mùng 2. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có bảng lương phi nông nghiệp được khảo sát bởi tạp chí ADP 5 ADP dự trữ dầu thô đó, nói chung là tin mạnh bắt đầu từ ngày thứ tư nhé ngày thứ năm thì như thường lệ thôi chúng ta à, ngày thứ năm thì vào buổi chiều 7 giờ 7 giờ tối chứ cũng không phải chiều các bạn ạ thì chúng ta sẽ có rất đáng chú ý chính là cuộc họp của ngân hàng trung ương Anh và quan trọng là ngân hàng trung ương Anh đang dự kiến các chuyên gia dự kiến là ngân hàng trung ương Anh sẽ tăng lãi suất nhé 0,25% nếu thật sự ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất thì đồng bảng ngắn hạn sẽ được hỗ trợ tăng giá lát nữa đi vào phân tích chi tiết đồng bảng thì tôi sẽ nói cụ thể hơn buổi tối thì chúng ta ờ, có, là như thường lệ thôi số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, chỉ số PMI EIFN flat của Mỹ kỳ trước 62 dự kiến kỳ này 59 nó cũng không thay đổi nhiều tâm điểm của chúng ta sẽ là vào ngày thứ sáu nhé tiếp tục là tỷ lệ thất nghiệp à, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, số việc làm được tạo mới bảng lương phi nông nghiệp đấy số tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp thì dự kiến đứng yên ở mức 3,9% số việc làm được tạo mới dự kiến rất là thấp 166.000 việc làm cá nhân tôi đánh giá có thể là số liệu việc làm kỳ này nó lại tháng 12 này nó sẽ cao hơn tháng trước khá là nhiều đấy bởi vì chúng ta biết là cái GDP của Mỹ quý 3 rất là cao điều này đồng nghĩa với việc cái nhu cầu mua sắm tiêu thụ và tuyển dụng của tháng 12 nó rất là lớn tôi tôi dự kiến cái thông tin năm farm này sẽ rất là tốt này nó không phải 166.000 việc làm đâu tôi dự kiến nó phải rơi vào khoảng 4 500.000 việc làm được tạo mới đấy đó là tuần tới như vậy tuần tới ngày thứ hai thứ ba chúng ta không có tin giá theo biến động theo kỹ thuật ngày thứ tư thì trở đi sẽ có tin và tâm điểm sẽ là ngày thứ sáu đó là những ngày chúng ta giao dịch à, đó là đối với về phân tích cơ bản còn về phân tích kỹ thuật thì sao cậu vàng của chúng ta sẽ tiếp tục đi trong cái biên hỗ trợ này Hiện nay chặn trên đang là vùng 185X, hỗ trợ bên dưới thì sẽ nằm ở vùng 176X. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ giao dịch như nào Chúng ta nhìn nhá, MA50 lại bắt đầu có dấu hiệu giao cắt MA200. Mặc dù cái góc cắt của nó cũng thấp, không có độ dốc. À, nó đang thể hiện ờ, trùng với cái xu hướng là cậu vàng biến động biên độ hẹp. Như vậy ngắn hạn thì chúng ta sẽ canh nếu đầu tuần tới cậu vàng lên chúng ta sẽ bán, xuống chúng ta sẽ mua. À, khu vực bán của chúng ta sẽ ở đâu? chúng ta sẽ bán đây. các bạn bán khi nó test lại MA200 trên MA200 nhé à, khu vực của nó nó test lại chen nữa chúng ta ra H4 thì nó sẽ rõ hơn bởi vì chen bán đầu tuần phục hồi ngắn hạn đây chúng ta nhìn thấy này chen cộng với MA200 H4 nó trùng nhau này đâu đó nó rơi vào phần 1810 1810 1815 Đấy, xung quanh khu vực đó chúng ta sẽ canh bán nhé nếu ngày thứ hai thì nó tầm 10 12 nhưng đến ngày thứ ba thì nó sẽ rơi đến tầm 15 17. Như vậy chúng ta sẽ bán quanh vùng 18 12 18 17 nhé 18 15 cộng trừ 3. 18 15 cộng trừ 3, chúng ta sẽ dừng lỗ qua Fibo 618 18 26. Chốt lời thì sao? Ngắn hạn chúng ta về 1780. Đấy. Ngược lại trường hợp thị trường xuống thì sao? Xuống chúng ta sẽ canh mua vùng ở vùng 176x nhé 1760, 1765 tùy theo điểm chạm trong tuần. Chúng ta dừng lỗ 1750. Còn lại chốt lời chúng ta hướng đến 1008 xa hơn. Nói chung cậu vàng ngắn hạn thì tôi nghĩ là sẽ đang biến động đi ngang thôi. Do vậy lên cao chúng ta bán xuống thấp thì chúng ta mua nhé. 1815 cộng trừ 5 cộng trừ 3. 1762 ờ, cộng trừ 3. Đó là khu vực để chúng ta mua bán trong tuần tới còn đối với chỉ số DXY thì sao chúng ta nhìn thấy này DXY đã vượt qua khu vực uh, 966 968 rồi như vậy thì khi DXY mà vượt qua khu vực 966 968 này thì nhiều khả năng là DXY sẽ sẽ tiếp tục tăng giá. Như vậy là nếu DXY test trở lại khu vực này thì nó cũng chỉ là test lại lấy đà lên thôi. Tôi nghĩ là DXY sẽ tiếp tục tăng giá tiếp. Với việc DXY tiếp tục tăng giá tiếp thì nhiều khả năng đô la sẽ tăng giá so với các cặp tiền tệ khác do vậy xu hướng chung của chúng ta đối với các cặp tiền tệ khác so với đô la là gì chúng ta sẽ canh là à, bán các cặp tiền tệ khác nhé tức là đô la tăng giá các cặp tiền tệ gắn với đô la sẽ giảm giá cụ thể thì sao à, chúng ta sẽ xét thứ nhất là cặp GG thì chúng ta nhìn thấy đấy, cặp GG thì tuần trước thì xuống đến 53 quay đầu lên đóng cửa 544 chúng ta sẽ canh test cái chen hỗ trợ vì nếu thực tế thì đồng bảng sẽ tăng giá vào cuối tuần nếu ngân hàng trung ương Anh tăng lãi suất và nếu nó test lên được khu vực trên này thì có lẽ là khu vực chúng ta canh bán thôi Đấy. năm uh, 1575 1577 chúng ta bán nhé chúng ta dừng lỗ 1581 chốt lời chúng ta hướng về 154 còn mua thì tôi không khuyến nghị mua Đấy. đồng bảng trên yên ở thời điểm hiện tại đối với đồng bảng trên u thì sao Đây, đối với đồng bảng trên U thì chúng ta cũng canh thôi. Hiện nay thì nó đang có hai hỗ trợ, hỗ trợ phía dưới nếu nó test lại chen à, phía dưới thì chúng ta sẽ mua lên. Tức là về vùng 1.3170, 3180 chúng ta mua lên nhé. Chúng ta dừng lỗ cho tôi là 60 pip là 1.3120. Chốt lời thì 200 pip. Ngược lại, nếu mà giá lên test lên khu vực này 1.3720 3730 chúng ta bán nhé. Chúng ta dừng lỗ là 1.3790 còn chốt lời chúng ta cũng chốt lời tầm 200 đến 300 pip nói chung là đối với đồng bảng thì chúng ta sẽ dựa theo hai cận này Đấy. chạm cận dưới chúng ta mua lên chạm cận trên chúng ta bán xuống vì hiện nay với cái xu hướng này tôi nghĩ đồng bảng sẽ đang đi ngang thôi đối với đồng U thì sao USD GPI đồng U trên yên đối với đồng u trên nhé thì nó đang trong xu hướng tăng giá do vậy chúng ta canh mua thôi hiện nay đồng u trên yên đang ở 115.23 à, nếu đồng u trên yên về 113.8 nhé chúng ta sẽ canh mua lên chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 113.3 đấy chốt lời chúng ta hướng đến 116 như vậy là chúng ta dừng lỗ tầm 50 à, pip chốt lời thì hướng đến tầm 200 à, pip đây là với điều kiện nếu nó điều chỉnh xuống nhé 113.8 113.8 cộng trừ 5 pip thì chúng ta mua tức là USD tăng đấy ạ đối với đồng euro thì sao đối với đồng euro nhé đối với đồng euro thì nó cũng phá xuống rồi đấy nhưng ngược lại là đồng euro khi nó phá xuống thì nó lại test chèn thế dự định là mới mới từ hoài có lẽ đồng euro này đây chúng ta nhìn thấy này cái chen dài của nó này cái chen rất là dài luôn trước đó nó phá lên bây giờ test lại chen đồng euro đang ở một cái xu hướng nó khá là nhạy cảm test chen dài hạn mà chen dài hạn thì nó có thể có sai số khá là lớn Đấy. tôi thì tôi không khuyến nghị đồng euro chúng ta mua lên ở cái thời điểm này nhưng mà rõ ràng khi nó test trên dài hạn này chúng ta cũng không thể bán xuống được có lẽ đồng euro theo tôi là thế này à, chúng ta hoàn toàn có thể mua lên ở cái trên dài hạn này và chúng ta dừng lỗ nhé à, à, hiện nay giá đang ở 1.1149 từ 1.1150 khi giá điều chỉnh xuống 1.1100 tự điều chỉnh xuống 450 pip chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi dừng lỗ ở 1.1050 còn chốt lời thì 150 pip cho tôi đó ngắn hạn là như vậy đi đồng euro này thì nó đang ở điểm nó khá là nhạy cảm ấy đối với đồng USD CAD đối với đồng UCAD đối với đồng USD trên ờ, CAD thì có lẽ đồng này chúng ta canh mua lên thôi nhé chúng ta sẽ canh mua lên nếu điều chỉnh xuống thì chúng ta mua lên thôi ở khu vực mua lên của chúng ta là test lại trên test lại MA 200 ở 1.2500 chúng ta dừng lỗ khi phá qua ờ, đáy nhé là 1.2440 Đấy, chúng ta mua ở 1.2500 dừng lỗ ở 1.2440 như vậy nếu giá nó điều chỉnh hiện nay đang 1.2770 nó phải điều chỉnh hơn 200 pip thì chúng ta mới mua lên còn đồng này thì tôi không khuyến nghị bán xuống bởi đô la đang mạnh đối với đồng đô la Australia trên USD đồng này thì khoai nói chung là khoai xuống chung của nó vẫn đang xuống do vậy chúng ta sẽ rất là khó giao dịch khi nó đã break out cái cái mô hình cờ tiếp diễn này rồi đồng này nếu nó hồi test lên trở lại khu vực này thì chúng ta canh bán thôi hiện nay nó đang là 0.6900 nếu nó hồi ngược lên tôi nghĩ cơ hội hồi ngược lên khó đấy nhưng nếu nó hồi ngược lên được 0.1770 1780 thì chúng ta bán nhé dừng lỗ là 50 pip còn chốt lời thì 150 pip cho tôi như vậy là cậu vàng thì tôi nghĩ là có lẽ nó đang ở cái xu thế nó dễ dễ giao dịch hơn và đồng bảng đó. có lẽ chúng ta nên tập trung vào cậu vàng đồng bảng này à, bảng trên yên bảng trên u với lại đồng u trên yên đó là những đồng tiền mà xu hướng nó rõ hơn còn đối với các chỉ số nhé thì đối với dầu thô thì sao dầu thô thì tôi vẫn thiên về xu hướng là giá dầu thô sẽ lên đến vùng 9x test trend sau đó thì mới đi xuống. Do vậy, tuần tới có lẽ chúng ta lưu ý cái khu vực 92 93 khi dầu thô lên đến đây và nó hình thành nến đảo chiều thì chúng ta mới bắt đầu bán xuống. Đó. Còn không thì bạn nào uh, có thể bán cái test chen luôn nữa thì nếu giá trong tuần nó chạy lên 93 chúng ta phải bán dừng lỗ hai giá là 95, dừng lỗ 2%. Còn chốt lời chúng ta chốt lời 10 giá cho tôi 10 đến 15 giá là ngắn hạn là chốt lời về vùng uh, ờ, 82 hoặc là 7 75 mua thì không mua nhé à, ờ, cái xu hướng nó đang mò đỉnh sẽ không có điểm để mua đâu đối với ờ, Dow Jones thì sao đối với Dow Jones thì có lẽ nó cũng tương tự thôi à, như tuần trước tôi vẫn nói là Dow Jones nó sẽ cần đóng cửa phía dưới 34.000 thì thực ra chưa một phiên nào Dow Jones đóng cửa dưới 34.000 mặc dù trong phiên có thể có lúc Dow Jones nó xuống đến 33.100 Đấy, xuống gần 1.000 giá sau đó vẫn đóng cửa vượt lên trên 34.000 tôi thì tôi vẫn thiên về xu hướng là Dow Jones sẽ phục hồi trở lại vùng 355 356 trước khi lộn quay trở về đi xuống và lần sau sẽ đóng cửa thật. Do vậy thì tôi sẽ khuyến nghị quý vị là chúng ta sẽ canh bán Dow Jones ở 355 356. Chúng ta dừng lỗ là 1% trên 1%, tức là 3 361 nhé. Dừng lỗ 361 cho tôi. 361 362 gì đó, dừng lỗ 4500 giá. Còn chốt thì lần này chúng ta sẽ không chốt nhé Chúng ta sẽ thả luôn Thả luôn cho nó dưới 34.000 Rồi chúng ta tìm những điểm chốt sau còn nếu không ngắn thì các bạn có thể chốt ở mức 331 lần trước này tức là nếu chúng ta chốt 331 thì chúng ta cũng được đâu đó tầm 35 à, năm tầm 2.500 giá rồi dừng lỗ 5-600 giá mà chốt lời 2.500 giá thì nó cũng rất là kèo rất là tốt không sao cả đó đối với chứng khoán Mỹ còn nhiều bạn hỏi thế có mua lên không tôi khuyến nghị không mua lên nhé nó đã hình thành chen xuống rồi chúng ta chỉ canh cao bán xuống thôi đó là tốt nhất à, đối với ờ, BTC thì sao đối với ờ, BTC nhé thì tuần qua test đúng chen rồi đây cái chen này tôi đã nói với quý vị rồi đúng ạ test chen nhưng tôi không cho quý vị mua lên chen Đấy, test chen vùng 33 ngàn này tôi ở quý vị rồi bởi vì quan điểm cá nhân tôi BTC nó đang trong cái biên này thôi nhưng mà cái việc ờ, cái khu vực cái chen này sớm muộn nó sẽ phá do vậy tôi không cho quý vị mua mà nó đang trong xuống giảm thì chúng ta cứ canh cao bán thấp thôi canh cao chốt thấp thôi ngắn hạn nhé hiện nay giá BTC đang 37.800 tôi thì tôi thiên về xu hướng là BTC sẽ phục hồi trở lại vùng 44 45 nghìn chúng ta sẽ bán tại khu vực này 44 45 ngàn này Đấy. chúng ta dừng lỗ 47 ờ, ngàn nhé dừng lỗ qua Fibo 382 47 ngàn còn chốt lời chúng ta lại chốt lời ở khu vực 34 ngàn nhé như vậy chúng ta chốt lời tầm ờ, hơn 10.000 giá còn dừng lỗ ở khoảng hơn 2.000 giá kèo 1 năm chấp nhận được trường hợp ngược lại nếu chúng ta dừng lỗ 47 ngàn thì chúng ta sẽ tiếp tục canh nó phục hồi lên mức cao hơn là khu vực 51 52 ngàn chúng ta bán chúng ta sẽ dừng lỗ 54 ngàn và tiếp tục chốt lời về 34 ngàn như vậy thì BTC chúng ta hoàn toàn canh bán nhé ngắn hạn là như vậy còn tuyệt đối không canh mua đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định cái tuần ờ, đầu tiên của năm mới năm mới là năm mới của chúng ta nhé chứ không phải năm mới Tết Dương năm mới Tết Dương thì hết rồi bây giờ nó sang tháng 2 rồi đầu tháng 2 rồi tuần đầu tiên của tháng 2 đấy thì thực ra thì Tết tôi cũng không khuyến nghị quý vị là mua bán đâu tôi nghĩ là chúng ta giao dịch cả năm rồi ngày Tết thì chúng ta cũng nên nghỉ thôi nhưng mà tôi vẫn làm video nhận định thị trường để quý đầu tư uh, có thêm cái góc nhìn có thêm cái thông tin tham khảo nếu quý đầu tư nào mà vẫn muốn giao dịch trong dịp Tết thì chúng ta có thể giao dịch khi thị trường nó đến những cái điểm mua bán còn tôi khuyến nghị quý vị có lẽ tết thì chúng ta nên nghỉ nhiều khi ngày tết chúng ta cũng ờ, bia rượu vui vẻ nhiều lúc tây tây có thể vào lệnh nó lại vào nhầm cũng nên <laughs> ok thì chúc quý đầu tư có một uh, tuần mới giao dịch thành công năm mới sẽ là một năm uh, đại thành công